Hi, xin chào tất cả các bạn Dạo gần đây chắc hẳn nhiều bạn đã nghe đến câu nói của nghệ sĩ Trấn Thành Đó chính là món ngon là món thường không gần nhà Và mình xin khẳng định câu nói đó là hoàn toàn chính xác Vì vậy hôm nay mình sẽ đưa mọi người đi tới một trong những quán ăn mà mình yêu thích mỗi khi đến Đức Trọng Đó chính là ẩm thực Tam Lúa Nào, mời mọi người hãy cùng theo mình Mình đến thắm lúa vào tầm lúc 1 giờ chiều nhưng trời rất là nóng với điều kiện ánh sáng không thực sự tốt để quay video. Tại cảm giác video khá là tối. Hy vọng các bạn có thể bỏ qua lỗi nhỏ này của mình. Mình xin cảm ơn. Như các bạn đã thấy, Tuy vào giữa trưa mà không gian tại Tám Lúa rất là thoáng mát với ba mặt tiền đều đón hướng gió tạo cảm giác khá là chiêu chiêu mỗi khi đến khung giờ này và lý do tại sao mình đi 40 km để từ Đà Lạt về đất Trọng gồm hai lý do sau. Điều đầu tiên mình muốn chia sẻ cho các bạn đó chính là ẩm thực cám lúa là một trong những địa điểm thu hút được đông đảo giới trẻ quan trọng nên vì vậy khi đến nơi đây vào buổi chiều tối bạn sẽ gặp khá là nhiều hot boy hot girl của nước trọng và đặc biệt vào các buổi cuối tuần bạn sẽ thấy rất là nhiều Và điều thứ hai, bạn hãy nhìn vào menu của quán đi ạ. À mình cực kỳ yêu thích các món ăn tại đây với đặc biệt ba món mà mình muốn các bạn lưu tâm trong video này đó chính là nghêu hấp thái, mì xào bò tám lúa và salad rau nho. Và còn gì tuyệt vời hơn khi được ăn ngon, uống với bạn bè và bổ mắt phải không các bạn? Và mình tin chắc rằng cuối tuần này bạn sẽ cùng những người thân và những người bạn của mình có thêm sự lựa chọn phải không rồi nhỉ? Mình là James và cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ. Hãy like, share và subscribe kênh youtube của mình để xem những video khác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.